Hello và xin chào tất cả mọi người Xin giới thiệu mọi người Mình chính là ảo thuật gia Phong Cận TV đây Và hôm nay mình sẽ biểu diễn cho bạn xem một màn ảo thuật này nha Đây các bạn coi nè Đấy bạn thấy gì không trước mặt mình là một con cừu màu đen à, mấy cái con cừu mà nó màu đen như thế này nè bạn thì người ta thường bảo là những con cừu màu đen thì sẽ thường đem lại xui xẻo cho nên là bây giờ phong sẽ làm một màn ảo thuật biến con cừu màu đen thành con cừu màu trắng cho các bạn xem nha đây các bạn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 ảnh Mini World đấy bạn ơi Và hôm nay mình đã quay trở lại để làm thêm một video Mini World mới cho anh em xem rồi đây à. Thì nếu như những bạn nào mà có coi video gọi là MV Anh Hứa Là Yêu của Phong đã viết tặng cho Sam á bạn Thì chắc các bạn cũng biết cái bài đó rồi đúng không? Cái bài đó hiện tại đã đạt được 2 triệu view rồi đó Mấy bạn nhớ cày view ủng hộ cho Phong lên nhiều view hơn nữa nha <laughs> Ok, thì Sam rất là thích cái bài rap đó luôn các bạn ơi Cho nên hôm nay nè, Phong đã nghĩ ra một cái trò này khá là vui Đó chính là Phong sẽ vào trong mini world Xong Phong sẽ gọi là quậy phá Phong sẽ chọc cho Sam tức ha đó, Sau đó là Phong sẽ kiểu hét cái bài lên Phong hứa là yêu Sam suốt đời Đó sóng đầu sam sẽ nghe cái bài đó xong sam sẽ hết giận phong luôn <laughs> nghe hay không đấy ok thì chúng ta sẽ thử sử dụng cái màn tròn này để cho sam thử xem như thế nào nha các bạn nha ok và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho phong một like nè một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của phong và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh youtube của tất cả các thành viên của hero team đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau gọi là cùng nhau đi chôn Sam hay nữa bạn ơi Let's go Hey không biết là Sam đang làm gì trong nhà ta để xem coi Ôi từ từ mình phải đứng mình phải đứng mình núp ở ngoài đây các bạn ơi Wow quá trời bánh kem trên bàn luôn kìa Trời đất ơi, quá trời bánh kem luôn Trời mua một đống đồ luôn nè Ui, bánh nào cũng coi Thơm quá à Hôm nay là no chắc chắn luôn Mà thiếu thiếu cái gì ta À, thiếu dâu tây Ờ, lên trên này lấy dâu tây chứ đã <laughs> Trời ơi các bạn ơi Sammy hôm nay mua một đống bánh luôn Vậy mà không chịu chờ mình về mình ăn chung các bạn ơi Sam tính ăn một mình thấy gì vậy ta Trời trời xấu tính quá Vậy là không được rồi <laughs> Như vậy là phải trừng phạt thôi Mà trừng phạt bằng cách nào ừ, Cái đống bánh này là của Phong hết <laughs> Ok để xem đây coi Ê, Có bánh quy nữa bạn ơi Cái này là bánh dâu tây nè còn cái này là bánh mực ong nè uh, bên đây là có mấy cái bánh gọi là mini nữa nè bạn trời đã bãi ok mình ăn thử bánh quy coi nhầm nhầm nhầm Ôi trời ngon quá <laughs> Ăn hết, ăn hết, ăn hết luôn Ăn hết cái này luôn rồi Bánh mật ong nè Ăn luôn bánh mật ong luôn à, <laughs> Trời Mình thấy hơi no no rồi bạn ơi Ăn mới có ba cái Mình thấy hơi no no rồi đó Nhưng mà không sao à... Ăn luôn à Cái <laughs> gì vậy Cái gì là cái gì trời đất ơi ông này to gan mà ông đứng lại tôi đứng lại à, đứng lại à, à, ông làm gì vậy à, hả à, à, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh sáu ơi bình tĩnh bình tĩnh trời ơi trời trời có mấy cái bánh thôi mà mà sam làm gì mà sam giận dữ hả ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi chứ trời ơi mấy cái bánh đó tôi ăn sáng đâu ông nội ông nội trời ơi chưa ăn sáng mà ông ăn hết rồi tôi ăn gì tôi tôi gọi là tôi ra đúng rồi bà đâu rồi đó bà cạp đất bà ăn đi ê, ê, <laughs> giỡn giỡn giỡn trời rồi ok thôi rồi <laughs> sam ơi sam ơi sam sam sam sam đừng có buồn nữa để phong hát cho sam nghe nha cái gì nè phong để để, để để phong hát cho sam nghe nè phong hứa là yêu sam suốt đời yêu lắm đó nha sao thích không <laughs> trời vậy trời đất ơi mệt quá à biết rồi biết biết mày đặt biết tôi thích này đó xong mày đặt hát cái gì Trời <laughs> ơi thôi giờ sam đừng giận phong nữa nha rồi hết trận rồi Thôi bây giờ tôi ra ngoài tôi mua thêm bánh kem nữa nè Mệt quá à Bà ăn thêm gì không tôi mua cho Thôi thôi tôi không ăn gì đâu Trời trời tôi ăn bốn cái bánh kem tôi no không chết luôn rồi Rồi thôi ông ở nhà ông ở dùng phụ ờ, là ông dọn dẹp nhà giúp tôi nha ở nhà bận quá trời nè à, dọn dẹp nhà hả à, Rồi ok ok rồi Sam cứ đi đi để Phong dọn dẹp cho Yên tâm trời ừ. Để Phong dọn dẹp hết cho Ok bye bye bye bye ừ, xe đi nè khổ ghê à rồi đi đi, tiếp tạm biệt nha lê <laughs> Trời ơi các bạn ơi, đó bạn thấy không Mình đã nói rồi mà Sam rất là thích cái bài này luôn bạn ơi Mình chỉ cần hát lên cái thôi là Sam gọi là thích liền <laughs> Sam hết giận mình liền <laughs> à, Nhưng mà hồi nãy Sam nói gì ta Hình như là Sam kêu mình ở nhà mình dọn dẹp nhà đúng không à, Trời ơi mới ăn no xong rồi người ta thường bảo là Căng da bụng thì trùng da mắt mình ăn no xong bây giờ mình buồn ngủ à thôi không dọn đâu tí nữa dọn ờ, sau ừ, ok thôi là nó ngủ rồi <sighs> trời ơi trời buồn ngủ muốn chết rồi ai dọn dẹp được giờ này đúng không ừ, thôi đi ngủ xíu ơi One eternity later. Vòng ơi, vòng à. ơi, xuống này cho tôi. À, ơ cái gì cái gì vậy? Ủa trời trời, mấy bạn ơi, Hình như mình mới nghe tiếng của bà Sammy Ui chết rồi bạn ơi Hồi nãy Sammy kêu mình là dọn dẹp nhà cho Sam Nhưng mà mình quên nút mình chưa dọn Ui thôi xong rồi Chết tôi rồi chết tôi rồi Từ từ để mình chạy xuống dưới coi Ờ Sam đâu ta Ê Sam kìa <laughs> Hello Hello, <laughs> Hello Sam <laughs> Vui quá ông vui quá à Tôi vui ghê nha Sao? Trời ơi tôi bảo là tôi Tôi nhờ ông đi dọn nhà sao nhà còn bẩn vậy à, à, Tôi hồi nãy á Tôi ăn bánh kem xong tôi no quá Cho nên là tôi buồn ngủ rồi tôi lên Tôi ngủ xíu tôi tính tí nữa tôi xuống tôi dọn dẹp mà À thế à Trời đất ơi là trời ơi Tôi mua một đống bánh kem này đừng cho ông ăn tiếp nè Mà ông không làm thì sao tôi cho được ờ, Hả Trời trời Sao bà mua nhiều bánh kem vậy Tôi ăn bánh kem ngán lắm rồi bà nội ơi Nhưng mà nhưng nhưng mà thôi sam lỡ sam về nhà thôi sam tự dọn đi phong lên ngủ tiếp nha bây giờ ông mà lên ngủ là tôi bỏ nhà đi luôn á giận muốn cái gì hả à, ờ, dạ. gì dạ, dạ, giận hả giận rồi giận hoài sao một ngày sao một ngày giận hai ba lần vậy trời trời yeah. trời ơi là trời mày đặt giận đồ nữa giận thì có cách nữa cái gì đâu <laughs> à, à, sam ơi sam yeah. À, à, nghe nghe nghe nghe phong hát nè à, Phong khi sinh ra tính vốn thật thà Nên thương Sam Phong phải nói ra Muốn được bên Sam đến cuối cuộc đời Thế nên là Phong không muốn cách xa Đó, hết giận chưa Trời, trời thôi Thôi hết giận rồi Rồi trời. Thôi để phòng tôi tôi tôi tôi lên tôi dọn cho Các bạn ơi sao mà dễ sao mà dễ hết giận vậy mình hát có câu hết giận luôn ta <laughs> Quá đỉnh <laughs> quá, quá quá quá quá quá hay quá hay Ok vậy thôi uh, Sam uh, dọn dẹp nha tôi uh, đi chơi đây uh, tạm biệt nha <laughs> Trời đi chơi đi <laughs> Trời ơi bạn ơi Quá đơn giản Trời ơi Vậy là từ nay mình sẽ không lo bị Sam giận nữa bạn ơi Mình tha hồ mà quậy phá Mình chỉ cần hét cái bài lên thôi là Sam hết giận mình <laughs> Thôi đi chơi thôi Let's go <laughs> Vui quá xa là vui Ai bấm chuông vậy trời Ủa Món hàng này của ai ta Ủa của mình mà Hả? Ừ mà mình đặt cái gì nhờ <gasps> Ồ oh, cái lightstick Blackpink của mình đặt từ một tháng trước Bây giờ mới về nè Ôi ôi ôi em yêu, yêu trời đất ơi Quá trời đất ơi về hàng rồi hả Ôi vào khui hàng tới <gasps> Ôi đẹp quá Cái lightstick Blackpink của mình à, Trời đất ơi đặt từ cả tháng Trời trời nhìn nó đẹp chứ màu hồng màu đen là trời đó cô nó sang gì đâu á Trời ai mà fan Blackpink phải có cái cây ghẹ đúng không bây giờ phải chụp một tấm này đặt facebook đây nè bây giờ đặt đâu ta đặt đâu ta à à đây đây, đây đó đặt lên nè ui rồi ôi đẹp quá chừng luôn à, ha. bây giờ đi kiếm cái điện thoại để chụp ảnh đây nè Trời đất ơi, hôm nay là một ngày rất là vui La la la la la A few inches later Ê, trời ơi, lại đói bụng nữa rồi Mới đi chơi cái chút xíu, đói bụng nữa các bạn ơi hey, Chắc là phải vô nhà kiếm gì đó ăn mới được Ê, cái hình cái hamburger chỗ này nè bạn thèm muốn chết luôn á tôi muốn ăn luôn cái bức hình ghê luôn á nhưng mà ờ. thôi ăn bức hình sao ngon được để mình lên mình kêu sam nấu hamburger cho mình ăn mới được sam ơi tôi thèm hamburger quá à bà nấu cho tôi đi sam ơi sam ơi ủa ủa sam đi đâu ta <gasps> ủa cái gì đây ủa, cái gì đây cái cây này nhìn quen quen các bạn ơi ủa cái cây này chính là cái cây lightstick của Blackpink nè các bạn wow, Trời ơi trời Tại sao trong nhà mình lại có một món đồ quý giá thế này ta Trời trời Mình nghe nói cái cây này đắt đắt tiền lắm luôn các bạn ơi Trời ơi trời Chỉ có fan cứng của Blackpink mới mới mới mua được thôi á Ui cái gì mà ghê vậy Wow đẹp dữ Ơ nhưng mà nhưng mà trong trong nhà mình có ai là fan của Blackpink hả ta? Ngoài tôi ra còn ai đó không ta? Tại vì mình cũng rất là thích Blackpink luôn các bạn ơi, mình cũng hay nghe nhạc của Blackpink lắm, mình nghe nhạc của nhiều gọi là nhóm nhạc Hàn Quốc đó bạn ơi. Đó, Big Bang nè, Blackpink này, BTS này đó, mình nghe nhiều lắm luôn á, nghe nhạc Hàn Quốc là mình hay nghe lắm. Ủa nhưng mà khoan, cái cây này là của ai đây? Uhm, Ui nhưng mà nghe nói cây này đắt tiền lắm nha các bạn nha Ui trời ơi bạn ơi Cái cây lightstick này mà bán đi ha Chắc là được nhiều tiền lắm luôn các bạn Hay là bây giờ mình đem bán để mình lấy tiền mình đi chơi game ta ui ừ. ừ. khoan có khi nào cái cây này là cái cây lightstick của Sammy mới mua không ta ừ. Thôi mà kệ chắc không sao đâu Mình đã có cách để đối phó với Sam nếu Sam giận mình rồi <laughs> Bây giờ mình đem đi mình bán để mình lấy tiền mình đi chơi game mới được Đem đi thôi <laughs> Trời trời Vậy là sắp có tiền chơi game rồi Vậy yeah yeah yeah Many Many minutes later. Có điện thoại rồi, bây giờ chụp lại. <gasps> À, ui ui, lightstick của tôi đâu rồi? Tôi đặt đây mà. Người nào dám ăn cái lightstick của tôi hả? Kiểu này có chắc chắn là ông Phong cần trong nhà này thôi. Ừ, được làm Phong cần, ông lắm rồi, Phong. Ông chui lên cho tôi. trời bán được quá trời tiền luôn các bạn ơi các <laughs> bạn coi nè quá trời tiền luôn vậy là kỳ này ha phong tha hồ đi chơi game luôn tha hồ mua bánh kem tha hồ mua hamburger kfc thịt nướng bbq mà ăn luôn <laughs> trời trời thích quá trời thích ok để lên rủ sam đi ăn kfc coi hey. sam ơi sam gì À hôm nay đang cám xế tôi ông tôi mới bán cái cây light stick của Blackpink kiếm được quá trời tiền không à Cái cái cái cái cái light stick cả à, trời đất ơi tốt quá gì mà tính Châu có thấy ở trên cái cây lightstick đó nó có ghi là đây là gọi là cây lightstick mà của Blackpink của Sammy mua đâu tôi đâu có thấy cái tên ghi trên đó đâu tôi đâu thấy tên Sammy ghi đó đâu sao tôi biết được của ai thì tôi đem tôi bán thôi ôi ủa, ủa không phải là của ai là ông đem đi bán được tùy tiền luôn à ông ngon dở cả. Hả? đồ gì đồ gì đồ gì trong nhà của tôi đều là của tôi hết hiểu không trời đất ơi tức quá tức quá đâu mà tức Nếu như Sam tức giận thì yên tâm Phong đâu có cách yeah, Ok bạn ơi dùng cách cũ dùng dùng dùng cách cũ à, à Sam ơi nghe nè <coughs> Và nếu Sam là cô phù thủy nhỏ Trong cổ tích nàng tiên cá Thì Phong sẽ tặng Sam chọn trái tim Mà không cần đổi gì cả Đó nghe dễ thương chưa Hết giận chưa <laughs> hết giận chưa bố mày nhờn cái mày đấy à tao ơi tam <laughs> mày coi chừng mày chết mày ông nhìn cái mặt tôi quay có hết giận chưa hả ủa gì vậy ê sam ơi sam ơi lo đổi vàng cho tôi à, không cần à, sao sao hết giận à bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh à, à, à, à. phong hứa là yêu sam suốt đời yêu ấm đó nha hết giận chưa mà hoa ờ, ừ, trời ơi trời ơi hả khôi trời ơi mình thiệt các bạn ơi chết chạy chạy chạy Trời <laughs> ơi bạn ơi Trời trời đúng thiệt quá tam ba bận các bạn ơi Mình chọc Sam một hai lần thì được Chứ chọc hoài là Sam giận mình thiệt đúng không trời hey, Trời trời mới cho anh chút xíu thôi mà làm gì thấy ghê à Thôi chắc là bây giờ mình phải đem cái tiền này đi <laughs> Để mình chuột lại cái cây lai Cái cây lai stick của bà của Blackpink cho cho cho Sam mới được Trời